Ở phần bài tập, cô có bài tập số 1 như sau. Phần A, viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau. Cô có một bảng đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài này, cô lấy đơn vị mét là đơn vị trung gian ở giữa. Cô sẽ phân thành hai cột bé hơn mét. Những đơn vị nào bé hơn mét? Đó chính là decimet, centimet và mm. Đơn vị lớn hơn mét thì có decamet, hectomet và km. Các con sẽ cùng quan sát lấy đơn vị mét là trung gian ở giữa chúng sẽ có sự so sánh như thế nào. Bây giờ các con cùng quan sát với cô. Cô có 1 mét. 1 mét mà đem so với đơn vị nhỏ hơn nó, đứng liền kề nó thì chúng gấp kém nhau là 10 lần. Như vậy, 1 mét sẽ bằng 10 dm. Hai đơn vị đứng liền nhau, chúng gấp kém nhau 10 lần. Từ đơn vị lớn đổi sang đơn vị bé, ta có 1 mét thì bằng 10 dm. Thế còn 1 mét đem so sánh với dm thì nó thế nào? Nó sẽ bằng 1 phần 10 của dm. Như vậy, 1 mét sẽ bằng 1 phần 10 của decamet. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ quan sát lần lượt từng đơn vị để chúng mình có từng nhận xét cụ thể nhé. Đầu tiên các con thấy chúng mình có đơn vị lớn nhất về đơn vị đo độ dài đó là km ở đây. Km, hectomet và decamet. Bây giờ cô có 1 km. 1 km thì nó sẽ bằng 10 hectomet là cái đơn vị liền kề nó đây này. Liền ngay sau nó. Như vậy 1 km sẽ bằng 10 hectomet.